lắm cơn đau dù đã biến chẳng thể bên người dài lâu lòng đau chẳng quên phút đầu đâu phút giây